Địt mẹ mà cái thằng đầu cắt moi này Địt mẹ mày nói ít thôi Địt mẹ mày luôn đấy Mày chửi ai đấy con ạ Thôi thôi thôi thôi tôi xin lỗi tôi kinh bạn quá thôi thôi Thôi bạn bạn là nhất nhá phải lồn luôn đầu cắt moi Nếu như bạn có nhu cầu mua PC lên kiểm máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất đừng ngại ngần đến ngay Given nhá Cong V này cũng bị nép nè, cầu sinh dao nè Chỉ số công kích cơ bản của cầu sinh dao là từ 70 cộng nép còn 64 Máu mỗi cấp 115 là còn 105 Giáp là 3, 4,3 còn 3,9 Ui nép nặng quá nhỉ can trường này can trường là chiêu 3 đúng không chưa chưa đâm vô đúng không cái tầm cái tầm 6 là còn 5,5 là bị nép 0,5 điện thoại bị nép nhiều quá mấy ông ạ à. ui mấy ông này hỏi lên kim cương chanh là đang hỏi đều đúng không anh em đang hỏi đều đúng không đồng thân à mấy mấy mấy ông thấy công đồng thân của mạnh không công đồng đi mít này nè theo theo như mấy anh em cảm cảm nghĩ là nó có mặn không theo theo như mấy anh em cảm cảm nghĩ là nó có mặn không My king commands. Top turret is under attack. này này này này này này này ui chết rồi anh nhanh đâu mày chưa biết đâu mày On my way on my way. Này lít ạ. Ui, không hồi máu kịp chưa Này cái cơ hội thắng của team tôi là hai bot Nó mà nó mà thua ông V này thua Đồ xin dao này tí mà gặp ông V này nó bắn mẹ nát đi. Ăn xong rồng là đẹp biết nha tôi nhà sao cảm giác như tôi thấy ta rồi từ từ từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Enemy slain. Enemy turret destroyed không đánh đánh đây đánh đây đánh ngoài đây đánh ngoài đây con hàng con hàng nè nè rồi xong xong xong xong xong xong oh. Baron Nashor has fallen. Enemy slain. Your team has slain the dragon. แดงเท่อุ้ยกูเอฟกูเอฟเดี๋ยวจะแข่งขันแล้ว tẻ tẻ tẻ mấy ơi tẻ mấy ơi gì thế ui ui thua kìa ui đồng hồ cát kìa what the fuck mẹ thằng thằng Ari này kinh quá mấy ông ạ đồng hồ cát liên tỏa luôn trời ơi là trời Garret Garret này chết luôn quá Ê thua mấy ông ạ à? spirit is never broken. On my way. Chờ chờ chờ mình sắp có giáp và sinh lại à. Sắp sắp hồi sắp hồi. Đi đi đi đi đi đi đi chung mèo mày. Năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm mèo mày. Trời ơi mạnh hơn mà lực kèo thôi mình toàn đó nha on my way on my way từ thôi mọi người từ từ mọi người bên tòn bên tòn ở đây ở đây ở đây đừng có đép làm gì tầm này đép cái gì nữa nè nè đâu rồi nó về được giờ rồi một thằng ngu nè một thằng ngu nè chết rồi không thắng không thắng hai thằng hai thằng hai thằng đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi ba thằng rưỡi ba thằng rưỡi ba thằng rưỡi ui ơ ủa là là là sao là sao là sao phải để nó flash mà mình không thấy luôn phải không nhiều thế en en en en đêm đêm dài lắm mộng đêm dài lắm mộng đêm dài lắm mộng không có huy được anh em khó thế